nhưng mà mình chơi bảy vi nó mới đỉnh cao nghệ thuật nó là ở tầm trí tuệ nghệ thuật cũng giống như một cầu thủ thôi giống như ờ, giống như là MP3 đi Mbappe đi cũng cầu thủ ta phải nhìn ờ, tiềm năng tương lai người ta đưa về nâng tầm đỉnh cao giống như Paris Saint Germain vậy bây giờ bán Mbappe có phải là là là coi như là là giặt kỷ lục trên người thế giới không thế tại sao Paris Saint Germain đã nhìn thấy những tài năng đó và đưa về Paris Saint-Germain để nâng tầm lên một tầm cao mới đó là đỉnh cao trí tuệ anh em mình chơi gà nòi cũng vậy thôi chơi cái con gà trọi gà nòi cũng vậy thôi là nó hơi nhau trí tuệ à, chứ mà đợi nó, nó, nó tài năng sổ sẹt ra ngon lành hết rồi ông mới mua về thì giá lên cao ngất ngưỡng rồi cũng con gà đó chưa xây chưa sổ chưa đào tạo thì nó có thể một triệu 2 triệu nhưng mà có nhiều con cũng con gà đó mà mở mỏ một cái thôi là lên 10 triệu 20 triệu rồi